Hello anh em, video này thì mình sẽ hướng dẫn giải đề thi PE của Java để hướng dẫn các bạn làm bài có thể nhanh hơn, cải thiện về cái tốc độ làm bài cũng như kỹ năng làm bài và những bạn mất gốc thì cũng có thể làm một số đơn giản hay là mình sẽ giải thích kỹ hơn về những câu khó những bạn à, muốn đạt điểm cao Ok, thì mình à, cái đề này thì là đề à, kỳ này, đề mới nhất kỳ này, đề example thì mình có giải thích lại và làm lại những cái câu này và bởi một đứa em ờ, gửi cho mình và những các bạn mà không ờ, khó, khó đọc hoặc là không hiểu những cái đề này thì nhìn cái bảng này các bạn cũng có thể hiểu được uh, sơ qua cái yêu cầu đề bài là gì cái uh, cột đầu tiên chính là cái tên class thì hiểu giản là nó bắt mình tạo class tên là book những cái uh, cái cột tiếp theo uh, cái hàng tiếp theo ấy thì là những cái trường của cái class này thì ở đây có title và price Ờ, và cái thứ ba chính là constructor và các cái method nó yêu cầu của cái book này cái detail thì mình có thể đọc ở bên này thì ờ, bây giờ mình đi sâu một ờ, một chút uh, bắt tạo một cái book này tạo constructor này tạo những cái hàm get set chú ý đây nó có bối đậm ở đây là nó bắt upper uppercase cái thằng tay title lên ok thì mình bắt đầu làm nhá đây nó cho mình phải main này bắt đầu mình tạo cái ok thì uh, ở đây uh, mình bắt đầu tạo thuộc tính nhìn cái bảng này nhá nó có cái dấu cộng dấu trừ nó cũng thể hiện là cái thuộc tính thì nó là dạng gì private hay là public dấu trừ này là private này cộng này là public này ok thì uh, mình bắt đầu là private thì bạn có thể là pr tab nó, nó ra nó viết rất là nhanh uh, string là mình có thể là chữ s và chữ t trong tab nó ra là string uh, title này rồi đến uh, private cũng là i, i, uh, private và integer đúng không Pri, uh, ờ, private pr tab này int và private ok đến phần constructor thì bạn uh, giữ phím cho mình là control cộng cách ok thì nó tự động nó gợi ý cho mình những cái constructor thì sẽ có một cái hàm constructor mặc định này control cách nữa thì nó có gợi ý là cái một cái ờ, đầy đủ các cái tham số là type và prime uh, thì uh, để ý những cái thứ tự của các cái trường này nó như nào ngày có thai prime đúng không thì nó gợi ý cho mình là cái thai đứng trước và prime nhìn cái đề bài là thai thầu đứng trước này và prime đứng sau ok hợp lý rồi đến à, cái phần à, getter setter thì bạn à, gõ alt cộng với insert thì nó ra cho mình có phần getter setter này chính là hai cái phần mà đề bài yêu cầu thì ở đây nó sẽ có là get title này chọn getter này hiển thị cái bảng này ra thì mình chọn cái nào ấy thì mình có thể bấm cách nó chọn bỏ cách ờ, bấm cách nữa là nó bỏ chọn hay sự lên xuống đó thì thao tác rất là nhanh cách cách thằng này nó có hai cái từ đúng không rồi an insert tiếp này set này đấy thằng này set thì nó có set price set price cách hoặc enter rồi ok xong bây giờ lục qua một lần nữa thì có một cái chú ý là cái thằng get title này nó cần uh, uppercase lên thì uh, bây giờ mình chấm to à, à, title chấm upper uppercase đó thì à, đề bài nó chỉ có biến tấu ở những cái phần này thôi và nó biến tấu khá đơn giản thì mình sẽ dựa vào đấy để mình à, return nó ra cái cái phần ghép tương ứng đó thì bài một à, khá là đơn giản đơn giản thế thôi bạn làm trong vòng một hai phút là xong rồi ok mình chạy thử cái này nhá run này ờ, chọn một Atlanta ok chạy lại này hai nhập à, new price 20 enter 20 ok xong rất đơn giản đến câu 2 luôn à, nhìn à, sơ qua mình biết là thằng này câu 2 thì chắc phải làm cái phần à, thừa kế rồi thì mình có thể hiểu đơn giản là thằng spec K này nó phải thừa kế thằng K này đọc kỹ hơn thì mình có thể hiểu được là thằng spec K nó cần phải thừa kế thằng K nó mở ngoặc luôn đây là thằng K là thằng thằng class cha và thằng spec K là thằng class con ừ, ok các cái hàm này thì marker get set này thì không vấn đề gì này đến phần tu trinh uh, ờ, tu nó sẽ trả ra cái format là marker và prime <clears throat> ok mình cứ làm thằng ờ, k trước đi nhá tạo một cái java class là k này ok thằng này thì nó có private string marker private int prime rồi thằng này có constructor mặc định này constructor có hai tham số này thằng này để ý là marker trước và prime sau đúng không đến phần uh, get set get set thì uh, thực tế thì bạn có thể get set on cũng được không sao cả chọn hai cái là tự động gen ra luôn đến phần toolchain thì bạn uh, lại gõ giữ mình là control cộng cách trong gõ chữ tu đấy, nó tự động gợi ý cho mình là cái tu trình enter rồi ngày mình đã sửa thằng thằng trong này return sửa trong return thằng này nó bắt là return ra cái string với format là marker phải prime ok thì uh, marker thì mình zip chấm marker cộng chấm phẩy z chấm prime rồi ở đây mình không cần à, dùng biến z nhưng mà mình à, thường à, dùng cái này để cho tưởng minh và các bạn nó cũng dễ hiểu hơn thằng Toát con đấy là thằng Specca rồi thằng này thì đã thừa kế thằng cha thì mình có keyword là x10 thằng k bạn các giữ căn cạnh nó gợi ý nhé rồi thằng này thì nó có một cái attribute đấy là type với int đúng không private này int này type rồi bài có hai căn tractor căn sơn mặc định này căn cho cách enter căn cho cách này này nó sẽ có ba tham số này để ý yêu cầu đề bài nó có marker đầu tiên price thứ hai và thai thứ ba đấy thì mình cũng phải sửa theo marker đầu tiên này thai thứ hai và price thứ ba rồi uh, nó yêu cầu thằng này thì nó có ba hàng với ba nội dung uh, ờ, từ này uh, mình đọc dần dần mình làm nhé đầu tiên là thằng to string căn cho cách này auto string rồi uh, thằng này thì nó sẽ trả ra dạng là uh, marker price và type rồi thì uh, bắt đầu là phần uh, marker marker là của thằng cha đúng không cha super chấm marker cộng với lại phải cộng thằng uh, tiếp theo thằng prime prime của thằng cha đúng không super chấm get prime thằng thứ ba nó là thằng uh, thằng thai đúng không ok cộng zip chấm thai của thằng mẹ thằng con đó thì biết này nó tự minh hơn rồi ok xong phần uh, tu trình rồi đến phần uh, set data thì uh, đọc cái đề bài này nhá thì nó làm hai cái việc đầu tiên là nó add thêm cái tiền tố xz vào đầu của mỗi cái marker và cái việc thứ hai của nó ấy, là nó sẽ tăng cái price lên là 20 ok thì uh, mình sẽ tạo một cái hàm public này thằng này sẽ trả ra cái gì uh, trả ra void đúng không public void set data rồi cái đầu tiên là mình add cái tiền tố xz vào cái uh, marker thì marker của trang không super chấm set marker thì là tiền tố xz đúng không xz cộng cho cái marker cũ đúng không thì là super chấm get marker thứ hai là mình tăng lên cái price 20, 20 là super chấm set price lên cái là uh, cái price cũ đúng không get à, super chấm get price cộng thêm cho 20 ok à, đến uh, cái phần thứ ba đấy là get value này trả ra một cái số int chưa public này int get value uh, thằng này đọc này nó sẽ trả ra là cái price cộng với inc thì mình sẽ đặt tên biến luôn inc cho dễ nhá uh, nó sẽ điều kiện là nếu như thai nhỏ hơn bảy thì inc nó bằng 10 ngược lại thì inc nó bằng năm ok đơn giản thôi uh, ờ, int này inc này chưa thằng này sẽ phải return ra cái gì return ra price đúng không price nó super chấm get price đúng không cộng cho cái inc đúng không rồi mình sẽ kiểm tra là inc như nào ít như mà thai đúng không thai nhỏ hơn bảy này được Thì là zip chấm thai mà nhỏ hơn 7 thì thì sao? Thì INC nó bằng bằng mấy? Bằng 10. Ngược lại. 10 ngược lại L thì INC nó bằng 15. Ok. Xong, rất đơn giản. Sau bài này các ờ, bạn đọc hiểu kỹ phần này mình ờ, mình thao tác thôi. Thì mình cứ viết cái từ super từ zip này cho nó clear. chưa? À, ờ, có căn trong cách này nó gợi ý hết rồi mà. Rồi, ok, chạy thử này nhá marker là hala 500 71 đó rồi này cái thứ hai cái thứ hai là hala uh, ờ, 500 này 7 này 2 này. đấy thì nó ra là xz hala 500 thì các bạn để ý ở trên này nhớ là cái tham số là marker prime và time thì của mình cũng phải là marker uh, price và time đó đến cái hàm thứ ba là hala 500 này 6 này 3 này Đấy, 510 ok rồi đến Hala này 500 này 8 này 3 này Đấy, 515 ok chưa à, cái ba này thì là cái uh, interface làm về thao tác về interface thì uh, nhìn cái cơ bản thì mình uh, biết được mình phải tạo một cái uh, class là k với các cái attribute và các cái method như bên dưới và mình phải tạo một cái class tên là mica và thằng này nó implement cái ik yêu cầu của cái từng hàm này thì nó sẽ ở dưới đây chưa rồi mình sẽ bắt đầu ờ, từ cái tạo ờ, thằng ờ, k này trước nhá. nhìn qua luôn những cái phần bên này không có gì cả nó chỉ là ghép xét thôi thằng k này constructor mình đặt ký tham số thôi thao tác nhanh luôn nhá ra k với uh, này string này marker này private int rep rồi tạo cái hàm mặc định đấy là marker đứng trước đúng không rồi ok đến cái setter cách enter xong rồi đến cái hàm uh, mica thì cái um, class là myca myca thằng này thì sẽ phải implement cái thằng ik đúng không rồi khi mà nó bắt như này thì nó sẽ bắt khi mà mình implement ik thì nó bắt viết lại tất cả các thức này và cụ thể nó sẽ từng uh, cái phần ở dưới này đúng đây này thì nó bắt implement này đó thì nó sẽ tự tạo cho mình là ba cái hàm f1 f2 f3 với các yêu cầu tương ứng của đề bài thì ờ, cái f1 thì nó bắt trả về mình đọc dần dần nhé mình sẽ làm dần dần của từng phần đầu tiên là nó sẽ bắt trả về toàn ờ, giá trị trung bình của tất cả các grade của tất cả các K thằng này nó truyền vào cho mình là một cái list ca rồi tức là thằng này nó sẽ truyền cho mình một cái danh sách của những thằng ca và mình phải trả ra cái giá trị trung bình rating của từng thằng ca đấy ok uh, ờ, cái thằng này sẽ trả ra một cái số int này mà cái ờ, trung bình thì thường thì mình phải tính gấp double đúng không thì mình sẽ phải cần lưu ý cái thằng cái thằng đấy ok thì cái công thức tính trung bình của thằng này như nào trung bình cộng một số à, tổng các số đấy chia cho số số lượng các phần tử đúng không ừ, ok thằng này à, mình xem cái sample này ví dụ thằng này nó có một hai ba bốn năm năm thằng k thì nó phải tính cộng cái thằng này xong nó chia cho năm được thì bắt đầu mình phải tính à, tổng một này mình phải tính số lượng các thằng k này xong mình tổng chia cho số lượng là mình sẽ ra được rồi thì mình cần phải khai báo cái thằng này thì à, có thằng tổng là thằng à, double db tab là ra double này double sum sum ban đầu phải là bằng không đúng không còn cái số lượng là cái int cái số lượng là nó sẽ bằng là t chấm sai cái k count đi nó bằng cái t chấm sai rồi thì bây giờ cái việc mình là phải tính tổng các cái thằng uh, ờ, rating của k đúng không thì mình sẽ dùng một hàm for nó sẽ lọc lần lượt thì uh, mình gõ for i này tab này nó tự động ra cho mình i bằng không này này thì nó bằng cái ờ, k cao đúng không k cao i cộng cộng rồi thì mình tính tổng mỗi lần làm ấy thì thằng sum nó sẽ bằng cái sum cũ cộng cho cái giá trị rating của k hiện tại thì nó sẽ bằng là cái t chấm get y get y này thì nó lấy được ra được cái, cái k hiện tại và chấm get rate thì nó sẽ trả ra cái rate của cái thằng k đó rồi sau đó thì mình sẽ return ra sum chia cho cao cao đúng không ờ, cao cao rồi nhưng mà để ý là thằng này nó đang trả ra một cái int mà cái thằng này double chia cho in thì nó sẽ ra double như vậy mình sẽ ép kiểu ép kiểu này mình đè lên cái int ở ngoài đó à, chạy thử luôn nhé chạy thử luôn thằng này điền vào là không này một ra là ra năm này đấy đúng rồi ok đến cái hàng thứ hai mình hàng thứ hai nhá thằng này thì nó bắt là phải tìm ra một cái giá trị à, nhỏ nhất trong cái giá trị nhỏ nhất của cái uh, rate trong cái list k đấy và cái giá trị rating lớn nhất sau đó phải đột chỗ hai hai thằng với nhau thì uh, ví dụ nhá à, đây sáu hai c 17 tám 17 hai hả thằng này có thằng uh, 17 đúng không thằng 17 17 và thằng 17 này đều là cái hai cái giá trị uh, lớn nhất mà nó yêu cầu là first max và và và min đúng không ừ, rồi ok thì thằng ờ, mình phải đổi chỗ là ờ, thằng, thằng này là thằng phước mắc này à, thằng này đều là lớn nhất thì mình đổi chỗ thằng này cho thằng này này thì cách làm là đầu tiên là mình phải à, thì có một lưu ý đây nữa ấy, là thằng trong cái thằng list ấy, nó có cái hàm là hàm set t chấm set đó thì thằng này nó nhận vào hai tham số tham số đầu tiên là y chính là vị trí và tham số thứ hai chính là cái giá trị thì là giờ mình cái hướng đi của mình ấy sẽ là mình sẽ tìm cái vị trí của thằng nhỏ nhất này à, tìm vị trí thằng lớn nhất này à, sau đấy là mình à, cho một biến tải sau đó là mình đổi chỗ cho hai thằng cho nhau mình qua cái hàng xét này đó thì cách làm đầu tiên là mình sẽ tìm hàng nhỏ nhất đầu tiên đi đầu tiên sau đấy là mình à, tìm hàng lớn nhất đầu tiên sau đấy là mình sẽ à, đổi chỗ hai thằng cho nhau được chưa thì đầu tiên là tìm vị trí à, tìm vị trí hàng nhỏ nhất nhé tìm vị trí hàng nhất đầu tiên tìm vị trí thằng lớn nhất đầu tiên ok int này index min nó sẽ bằng cái get index min rate mình cần uh, à, truyền vào thằng à, list này sau đấy tìm thằng lớn nhất int index max bằng get index max rate truyền vào thằng t này rồi cần uh, viết hai này sản xuất int đúng không thì uh, cái cách làm tìm thằng đầu tiên thì uh, đơn giản rồi đấy là mình uh, sẽ lập từng thằng mình đầu tiên mình xét cái giá trị lớn nhất là thằng đầu tiên đi đó sau đấy là mình kiểm tra mình lập từng thằng đằng sau nếu như mà thằng các đằng sau nó lớn hơn cái thằng hiện tại thì mình sẽ xét cái giá trị max chính là cái thằng đó và vị trí lớn nhất chính là thằng thằng, mình tìm được cái trường hợp mà ví dụ nó bắt số áp ờ, cái vị trí lớn thứ hai thì mình cần đến một cái biến ờ, để đếm nữa xem nó có là xuất hiện lần thứ mấy nhưng bài này thì ờ, nó chỉ cần tiền đầu tiên thôi thì đơn giản rồi thì mình đầu tiên là mình cần là lưu vị trí và lưu giá trị lớn nhất này đúng không thì là index value min và index min value min thì nó bằng cái t chấm viết không đúng không chấm viết rate đúng không rồi uh, à, int index min thì nó bằng là không chưa sau đấy là mình for for i này for lần này thì uh, mình bắt đầu từ không nữa bắt đầu từ một ta kiểm tra là từ mười hai đi sau đấy thì uh, mình sẽ lặp đến cái kích thước của này t chấm size mỗi một lần lặp ấy, thì mình sẽ kiểm tra xem là cái giá trị hiện tại uh, ít như mà cái t chấm get i đúng không chấm get rate nếu mà nó nhỏ hơn cái thằng giá trị hiện tại tức là value min thì value min nó sẽ bằng cái t chấm get chấm get rate được chưa thì nếu mà cái thằng giá trị hiện tại nó nhỏ hơn cái thằng mà cái giá cái vòng lặp hiện tại giá trị của thằng vòng lặp hiện tại nó lớn hơn cái giá trị mà nhỏ hiện tại thì nó nhỏ hơn thế thằng hiện tại nó sẽ nhỏ hơn nhỏ nhất nhỏ nhất đúng không và cái index min index min nó sẽ bằng cái vị trí hiện tại y ok sau hàng này mình à, cần trả ra cái index min đúng không return ra index min rồi ok xong mắt thì à, ngược lại copy xuống này ok mắt mắt mắt cái này thì à, nếu mà cái số đang lặp nó lớn hơn thì cái value max nó sẽ bằng cái số đấy và index return là index max rồi ok xong sau khi mình tìm được cái vị trí mìn và vị trí mắt thì bắt đầu mình đổi chỗ nhau không thì mình cần phải có một cái thằng ở giữa để lưu lại mười cốc mình thì uh, mình tạo một thằng k đi thằng k là k tem chẳng hạn nó bằng cái t chấm get index uh, mini min đó uh, hiện tại cái cốc này nó đang đựng cái uh, giá trị nhỏ nhất đúng không uh, mình phải xét cái thằng nhỏ nhất index min nó sẽ bằng cái thằng index mắt uh, value của thằng mắt value của thằng mắt t chấm get index max rồi xong bây giờ mình sẽ phải xếp thằng lớn nhất bằng thằng nhỏ nhất t chấm xếp index max đúng không bằng thằng nhỏ nhất chính là thằng đang bị cấp ấy rồi xong à, không này ba đúng không à, hai đó thì 6 này 17 này rồi chúng ta hai này được chưa rồi thì thằng này nếu mà có biến tấu thằng này thì nó sẽ bắt là um, có thể nó sẽ yêu cầu là đổi cái vị trí lớn thứ hai chẳng hạn là lớn thứ nhỏ thứ ba chẳng hạn thì mình sẽ cần một cái biến cao nữa để đếm cái vị trí <clears throat> để mình đổi cho hợp lý và mình sẽ thêm ở ờ, cái phần ờ, hai hàng này thôi rồi đến hàng thứ ba hàng thứ ba nó bắt ờ, sọt theo cái marker theo alphabet à, trường hợp mà cái marker này nó the same có nghĩa là nó cùng cái uh, cùng cái tên chẳng hạn thì nó bắt phải sọt theo cái rating nhỏ nhỏ dần à, đây dự báo cáo trong cái list input là như này output thì cái phần uh, thằng này là phải tăng dần này cái thằng marker nó tăng dần này nếu như bằng nhau trường hợp bằng nhau không? bằng nhau thì ờ, có thằng nào bằng nhau nhỉ thằng uh, E này bằng nhau thì cái số 15 này nó phải nó phải nó phải đứng trước <clears throat> ok thì uh, thằng này mình sẽ hướng dẫn tặng một cái đấy là mình sẽ làm cái tặng cái com uh, comparator comparator comparator value comparator thì uh, à, mũi sọt này mình sẽ dùng cùng cái mật for chấm sọt ừ. thằng này sẽ chuyển vào clip và cái uh, gọi là cái phương thức để sọt rồi bây giờ thì mình phải override thằng này thì uh, đối với thằng alpha b thì uh, bạn chỉ cần uh, trả ra là intr alpha b chẳng nó bằng uh, thì uh, bạn hiểu đơn giản này nhé ví dụ mình có cái list này list là bảy chín tám năm thì cơ chế mà để sọt ấy thì nó so sánh hai thằng liền kề với nhau tức là nếu như nó trừ một ấy thì nó biết là đang ờ, nhỏ hơn còn nếu như bằng ấy, thì nó là hai thằng bằng nhau còn nếu mà lớn hơn ừ, lớn hơn, lớn hơn một thì tức là đang lớn hơn thì đối với cái trường hợp mà còn be alpha b ấy, thì mình chỉ cần giữ uh, t còn be theo mắt đúng không thì là t chấm get marker này chấm tu chấm còn compare tu với lại t 1 chấm get marker đó thì uh, thằng này nó sẽ thằng compare tu này nó cũng đã nó sẽ trả ra nó sánh nó cũng trả ra là uh, trừ một một hoặc không thì nếu như mà nó sắp xếp tăng dần ấy, thì mình chỉ cần trả ra như này thôi thì nếu như mà hai cái tượng đấy bằng nhau thì nó nó sẽ là trả ra là là không còn nếu như mà nó khác thì nó sẽ trả ra là là trừ một hoặc là một trả trừ một hoặc là một thì đối với trường hợp này đúng không à, nếu như mà nó khác thì nó sọt tăng dần thằng à, con metu này nó sọt tăng dần rồi thì kiểm tra mình kiểm tra này nếu như mà là alpha b bằng bằng không tức là hai thằng đấy bằng nhau đúng không mà hai thằng đấy bằng nhau thì mình lại cần so sánh cái điều kiện thứ hai đấy chính là so sánh với lại cái uh, cái cái rate cái rate còn nếu như mà nó khác nhau ấy, thì nó sẽ sọt theo cái ờ, cái cái marker alpha b này mình return ra viết cho từ mình thì ờ, l đi thì là return ra cái um, alpha b được. Dạ. còn trường hợp nó bằng không tức là hai cái tự bằng nhau thì à, mình kiểm tra là nếu như mà cái giá trị đằng trước là t chấm get rate mà lớn hơn t chấm get t1 chấm get rate nếu như mà này lớn hơn à, trước lớn hơn sau thì mình không đổi chỗ đúng không return là trừ một l ít để mình viết uh, à, cụ thể ra cho các bạn hiểu nhé t chấm get rate bằng bằng t1 chấm get rate thì return ra không L thì return ra một đó thì đối với cái bài cái câu mà bắt sọt này thì bạn cứ tạo mình cái một cái comparator rồi mình sẽ dùng collection sort truyền vào một cái list với thứ hai là cái ờ, gọi là cái define định nghĩa ra cái nó sẽ sort như nào thì nếu mà sort alpha b thì ờ, mình đơn giản rồi Ờ, mình sẽ dùng luôn cái hàm cometu của thằng string ờ, còn ờ, trường hợp là so sánh với các cái số double hay t thì mình sẽ phải tư duy là trừ một thì nó sẽ không đổi và một thì nó sẽ biết để ở chỗ ok chạy thử nhá mình chạy là không này ba đó thì nó sẽ là a8 b7 c6 e15 e3 f4 g2 f1 đó thì uh, đây là câu 3 ừ, đến câu 4 Ok, câu 4 thì nó sẽ có là cái nó sẽ định nghĩa cho mình một cái interface là iString nó có hàm 1 và hàm 2 tương tự với lại câu câu 3 ba phần phần b này rồi uh, và nó yêu cầu là mình uh, phải làm hai cái hàm này như nào hàm đầu tiên là nó bắt đếm và trả ra số các cái số mà là tức là mình đầu vào là một string đúng không và nó bắt là đếm và trả ra số mà là số nguyên tố ok ờ, mình phải cái việc đầu tiên là mình phải đọc cái chuỗi đấy mình cắt ra để mình tìm các cái số và mình kiểm tra xem cái số đấy có phải là số nguyên tố hay không chưa ok làm luôn cái câu một đi mình sẽ tạo một cái class nó tên là my string đúng không my string ok thằng này sẽ phải implement thằng i string rồi mày sẽ phải tạo hai hàm hàm đầu tiên sẽ trả ra số các cái số mà uh, mà là số nguyên tố thì đầu tiên là mình phải biết cái hàm là kiểm tra số nguyên tố của mình được chưa thì uh, đếm số đúng không thì có cái báo int cao prime bằng không đầu tiên là nó bằng không rồi xong mình phải split Ờ, mình phải tách thằng này ra thành các số để kiểm tra nó là là số hay không thì uh, mình sẽ for này for cái string này trở lại string chấm len string chấm len rồi thì mình sẽ lặp được đi qua từng các cái chữ thì từng thằng này ấy, thì mình sẽ làm một cái uh, character đúng không cha của cái um, index là tra từ tra từ lần tra nó sẽ bằng cái string ờ, chấm get tra cái vị trí đó thì mình sẽ lấy từng cái số bây giờ ví dụ như là abut là thằng này hả thì mình lặp từng thằng bằng cách là mình lặp mình ờ, đến cái số lượng này mình lấy ra từng ký tự thằng này rồi cái theo hình kiểm tra nó phải là số hay không ạ character chấm e digit đây thằng này nó sẽ kiểm tra xem là nó có phải là một ờ, cái số hay không chuyển thằng này vào này là một cái à, mình phải viết một cái hàm là hàm e prime đúng không thằng này nó sẽ trả cho true false đó thì uh, thằng này mình phải nhớ một cái hàm này thường thì mình sẽ chuẩn bị cái hàm này if nhưng mà current number bằng bằng một thì return false if nhưng mà current bằng bằng hai thì return là true rồi nếu không thì mình sẽ for đi e tới uh, à, mark chấm sqrt mình chỉ cần lặp từ 0 đến căn bậc 2 của cái số mình muốn lặp thôi những cái trong ờ, này nếu như mà cái số đó nó chia hết cho cái thứ hai cho y hả thì return ra false còn đường này return sau khi làm xong mà không có số nào thì return ra true bằng bằng bằng không rồi uh, giải thích qua cái hàm uh, check số nguyên tố nhé số nguyên tố là số nguyên chia cho một và chính nó thì à, số 1 là, là, là không, không tính mình tính từ số 2 số 2 là số nguyên tố này bắt đầu mình lặp à, các số còn lại thì mình sẽ lặp từ 2 cho đến cái số căn bậc 2 của số đó nếu như mà nó chia nó chia hết cho bất kỳ một số nào từ số 2 đến đến nó ấy, thì nó không phải số nguyên tố còn lại khi lặp xong rồi mấy cái có nghĩa là chỉ hết cho một của nó rồi thì uh, tức là nó sẽ là số nguyên tố rồi nếu như mà nó là số nguyên tố thì cao bằng một cao prime rồi này đi tên là cao prime để chuyển một số một character sang để chuyển một character để chuyển một character sang một cái số thì à, mình à, phải chuyển qua một cái là string được current number bằng cái integer integer chấm cái pass in nó string string mình cần một chuỗi đấy là current tra rồi ok đó thì à, mình chạy mà chạy một này nhập cái số này vào thì nó ra là 4 ok đến cái phần câu F2 câu F2 thì nó bắt đầu tiên là mình phải revert tất cả các cái word này mình sẽ mình phải revert tất cả các word ok thì uh, việc đầu tiên là mình phải ờ, cắt cái thằng ờ, chuỗi cái cái cái string đấy ra thành một cái một cái mảng sau đấy là mình uh, lấy từng cái từ đấy mình uh, ghép ngược lại mình chạy từ cuối chạy lên là mình ghép vào một cái string là là được thì uh, rồi sang đến uh, câu F2 câu F2 thì nó bắt mình uh, revert lại cái chuỗi nhập vào ví dụ là A9 b 1 này thì mình phải ngược lại là thành à, A5 này không A6 và từ cuối là thành thứ hai này thì cách làm là mình đầu mình cắt cái thằng à, cái thằng nhập vào ra thành một cái mảng sau đấy mình sẽ lọc từ cuối nhập lên và mình sẽ tạo một cái mảng mới mình up vào mình thêm vào thì nó sẽ được một cái mảng mới là cái mảng ngược lại của cái mảng mà nhập vào thì đầu tiên là mình phải cắt cái chuỗi nhập vào là một cái mảng đúng không là string này string này nó là cái word chẳng hạn thì nó bằng cái string chấm split thì cắt những cái khoảng trống thì nó sẽ có spec như này rồi rồi mình sẽ à, chạy một vòng lặp for À, chạy từ phần tử cuối cùng thì này ví dụ có 6 phần tử đúng không thì mình chạy lần thứ năm Nên là mình sẽ vào word chấm len trừ một à, y nó sẽ lớn hơn à, không rồi y trừ trừ đúng không nếu mà y lớn hơn không thì mình vẫn chạy tiếp lớn bằng không rồi uh, mỗi lần này thì cái mình phải tạo cái chuỗi là cái kết quả đúng không là chain result này sẽ bằng cái chuỗi này k thì nó sẽ là mỗi lần lại cái vì sao nó sẽ cộng bằng với cái khoảng cách đi cộng với lại cái word của vị trí đó thì là word của cái y đó cuối cùng là mình phải return ra cái chuỗi return ra vì sao rồi chạy thử nhá hai này đó thì nó ra nó, nói ra chữ ngược lại rồi mà nó bằng khoảng cách khoảng cách thì mình uh, chim nó đi mình cắt cái khoảng trống đầu đến cuối hai này đó đó các bạn thì